nếu như một người nào đó đang có cơn sốt mà các anh chị đưa viên thuốc hạ sốt cho họ là các anh chị đang làm trái với gì ạ trái với nguyên lý của cơ thể vì vậy một đứa trẻ nhà tôi kể cả sốt vừa rồi đó 40 độ không hạ sốt nhà nó chạm đến 39 độ mấy luôn 39 độ 6 không hạ sốt sau khi gặp nhiệt độ như lúc đó là chán tôi đã của bé là tôi đã dùng gì ạ tôi dùng khăn nước rất to này cặp nhiệt độ ở đây vẫn thì 39 độ 6 vợ tôi muốn bảo sao lại lại, lại sốt cao thế anh bây giờ làm nào tôi mà cứ để yên cứ nhờ bằng khăn nước khăn nước nước đun sôi để nguội cho tôi nói đây các anh chị mà ai chưa biết công thức này chúng ta ghi luôn nhé bất kể khi giúp vi khuẩn gì miễn là cơ thể đang sốt miễn là cơ thể đang sốt đều phải gì hạ nhuận hạ sốt phần gì phần não bộ nhưng đặc biệt là gì ạ không được dùng bất cứ viên thuốc hạ sốt nào chú ý nhá chú ý các anh chị tôi tôi tôi vừa chia sẻ vừa kể câu chuyện nhưng nó là kiến thức luôn đấy tuyệt đối nha tuyệt đối không dùng bất cứ viên thuốc hạ sốt nào chỉ trừ trong nhà các anh chị không có cái máy sấy tóc hoặc là máy tera tera tera tera tera còn lại còn lại nếu đã có hai cái máy đó từ cái máy sấy tóc hoặc máy terake trong cộng đồng chúng ta đều có máy terake thì tuyệt đối không hạ sốt bằng bất cứ phương pháp nào bất cứ phương pháp là uống thuốc hay đặt thuốc vào hậu môn là bỏ hết mà lúc này phải lấy cái khăn thật to dùng nước đun sôi để nguội nha chú ý là đừng dùng nước lọc lọc cũng phải đun sôi để nguội bởi vì nước lọc vẫn là nước âm nước đun sôi xong là nước dương chúng ta để nguội đó sấp lên chán lên đầu làm mát các bạn biết không cơn sốt đó sấp lên đầu ấy kể cả đứa trẻ con nó rất thích dễ chịu nhiệt độ hạ xuống không Và đồng thời máy thì tốt hơn nhá. đồng thời lúc này dùng máy sấy nếu máy sấy tóc thì sấy phải được 40 nếu trẻ em thì cũng phải được 30 phút phần lưng dưới nửa cột sống dưới đặc bục đặc biệt là cái cái cái à, cái vùng mà tôi gọi là bát nhị môn hay là vùng xương trọng nó ở đây có 8 cái huyệt sấy kỹ đó đó sấy lưng dưới nhưng mà vùng ở dưới ấy, các anh chị phải sấy to bằng bàn tay này nghĩa là đoạn đấy nó phải vòng bởi vì ở đấy có 8 cái huyệt thì các anh chị nhìn vào cái phần sau lưng á sau lưng nếu như người à, người trẻ thì các anh chị nhìn thấy nó mờ và người béo nhìn thấy mờ nhưng mà người mà hơi gầy hoặc người cao tuổi thì hai cái điểm hõm ấy hai cái điểm hõm sau lưng dưới thắt lưng một tí nha các anh chị chú ý đây là kiến thức ghi luôn này hai cái điểm hõm đó hai cái điểm hóm đó là hai cái huyệt đầu tiên hai cái huyệt đầu tiên trong trong huyệt bọn tôi gọi là bát nhị môn bát nhị môn cái huyệt này quan trọng trong việc à, việc, xử lý à, đốt sống nhá tất cả các cái điểm đốt sống bị tắc chúng tôi dùng huyệt này để khóa huyệt toàn bộ huyệt đằng sau lưng phải dựa trên tám huyệt này bởi vì đây là bộ huyệt để khóa thì các anh chị với cái trường hợp sấy sấy để tiêu diệt vi khuẩn virus lạ xâm nhập ấy, thì chúng ta xấy vào đó kỹ thì hai cái huyệt đầu tiên chính là hai cái huyệt các anh chị nhìn thấy anh chị nhìn thấy mờ mờ lõm ở dưới thắt lưng một chút lúc này các anh chị sờ tay xuống đuôi là cái phần xương cụt xương cụt từ xương cụt gióng ra gióng ra thẳng hai cái hai cái điểm hóp ở trên đó xuống đấy là hai cái huyệt dưới cùng nghĩa là chúng ta đã tìm được gì bốn huyệt hai cái huyệt trên cùng chính là hai điểm hóm hai huyệt dưới cùng là hai cái điểm hóm nó thẳng xuống và gì ăn ngang vào cái cái cái uh, xương cùng thì đấy là hai điểm hóm lúc này chia khoang ra ở giữa còn hai huyệt nữa đó hai cặp huyệt nữa là xong bát nhị môn nghĩa là gì ạ tám cặp huyệt tám huyệt theo cặp